Hello các bạn, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình hôm nay mình làm một hồ à. thủy sinh mình đã hút nước đã hết rồi các bạn hồ thủy sinh theo phong cách trồng cây trồng cây của riêng mình rồi xin mời các bạn theo dõi những video kế tiếp để biết mình trồng cây các bạn rồi đây đây là mình à, chuẩn bị mình chuẩn bị là phân nền à, phân nền là lên xanh à, bịch tay 8 kg rồi à, chuẩn bị à, 3 lít 3 lít cốt nền 3 lít cốt nền của bên à, thủy sinh Việt Nam của người Việt Nam mình Vũ a Awa đây cốt nền thủy sinh siêu bền đấy cốt nền thủy sinh siêu bền siêu bền 2 năm thời hạn sử dụng được 2 năm đấy rồi mình còn có phim là cần chân trôi nữa mình chân trôi à, những cái này á những cái này không không phải là tự tự mình tìm hiểu ra mà là do do shop do shop là anh Khánh à, anh Khánh à, shop của John John Hoa ở Châu Đốc à, chỉ mình hướng dẫn mình à, cách mình làm đấy cho nên mình mới biết như vậy chứ mình không có biết à, mình không có biết cái cách mà để mà lót cốt nền bao nhiêu rồi à, phân nền bao nhiêu theo ờ, cảm nhận của riêng mình á cái đồ của Việt Nam mình á hàng Việt Nam á thì tôi thấy tôi thấy là 3 lít nè 3 lít rất là nhiều luôn các bạn rất là nhiều luôn bây giờ mình sẽ chảy 3 lít này ra khắp cái bể của mình đó 3 lít này là khắp cái bể của mình luôn 3 lít rất là nhiều còn cái của JBL JB, JBL ờ, của nước ngoài á cái cái cái bịch của nó rất là nặng nhưng mà nó có không nó không phải mua hai bịch là 320 ngàn trong khi đó ở đây là tầm khoảng chừng có 200 hai 220 ngàn đó mắc lắm còn cái này của Việt Nam mình rẻ theo cảm nhận của riêng mình nha rồi sau đây là thành quả của mình nè các bạn đây thành quả của mình mình làm mình làm cả một ngày trời à, mà ngày hôm nay thì mình có công việc nữa ô tùm lum mà thêm cái vụ là cúp nước nữa nước nó đổ tới đây Đấy, ngày hôm nay đó, tùm lum hết còn tùm lum cặn bẩn tùm lum chưa dớt ra để có nước bắt đầu mình mới kỳ ra Đấy, ngày mơ là bắt đầu mình mình mình ngày mơ là bắt đầu mình quấn à, 50 phần trăm nước Đấy, các bạn thấy cái đèn nó sáng ghê không Đấy. mà mình chỉnh mới có 30W thôi đó nha mình chỉnh mới 30W thôi đó mà nó đã nhị rồi đó chạy mới 10 phần trăm đèn thôi tại vì tại vì mình chế mình mình mình, mình chưa có mình chưa có chế cái cái giá đỡ giá đỡ móc móc từ đây ra móc từ đây ra à, bên đây có cái móc từ đây ra thì à, nó sẽ đẹp hơn nữa mình sẽ mở khoảng mức 30 à, này mức khoảng chừng à, có 10 phần trăm 20 phần trăm thôi mình mở khoảng chừng 30 phần trăm nếu mình để cái đèn nó khoảng à, khoảng tầm này thì nó sẽ mình sẽ mở đèn ở tầm đó thì nó sẽ ổn hơn mới đầu mình chế nó nằm ở đây nè <laughs> nằm ở dưới mặt này nè Đấy. giờ mình chế thêm thì nó nằm lên đây ai quy vô cực <laughs> ai quy vô cực vô cực là vô cực với ờ, ai với mình không biết cái khó ló cái khôn nó đây khôn quánh hai đèn luôn nữa mình sẽ đưa, đưa hai cái quạt này nằm sát bên chứ không phải không thể nào để kiểu này kiểu này nhìn xấu quá đó. rồi uh, CO2 CO2 thì ở đây thì uh, đấy, CO2 thì ở đây đây CO2 đây mình thấy nó nó nhiều à. bây giờ mình cho nó ờ, thêm chút đi rồi ok đây nhờ phụ kiện của ờ, phụ kiện của son sonawa đã đã lắm các bạn cứng cái cọng dây mũ này cứng lắm nè còn thêm cái đầu này thì thì ờ, đầu ờ, đầu bằng inox nè à, inox này không co inox đàng hoàng rồi thêm thêm cái cái mua fan này mua fan điện mới nè à, mua fan điện mới mua fan điện cũ thì nó nó nó nó có đèn đỏ đúng không còn này là điện mới gì đó 12V gì đó đấy cái này mình rút ra được luôn á cái nó làm cho mình cái chui tiện lợi rút ra cắm vô Đấy. rồi sủi thì mình mua loại sủi sủi mịn nè bạn thấy sủi mịn nè cái sủi inox kia nó không không không không ờ, không đẹp bằng không đã bằng cái sủi này sủi này nó mịn ghê lắm đó, sao tại sao mà nó nó nó, nó mùng gì do mình mình tạo luồn đấy mình tạo luồn này mình tạo luồn từ bên đây khỏi qua đây đây rồi từ bên đây thổi ngược lại đó, à, nó đi vòng vòng vòng đó, à, nước nó đi vòng nó đạp nước đi vòng vòng vòng vòng còn cái bể này mình chăm uh, hai hai nắp hai nắp bio hả ờ, mình mình mình mình cấm mình nói thiệt với các bạn là ra là mình cấm không không không có theo một cái phương pháp gì hết trơn á mình thích sao mình cấm vậy <laughs> thích sao mình cấm vậy các bạn chê mình cấm tàu lao mình <laughs> đúng rồi mình cống tàu lao đó nhưng mà này mình chỉ là chia sẻ à, cách là mình à, cách cách chia sẻ cách của mình thôi Đấy, lọc lọc tràn nè lọc tràn mình cũng chơi được chứ không phải không chơi được nha Đấy, lọc tràn cũng chơi được thí sinh chứ không phải không chơi được <laughs> chứ không phải là bắt buộc à, bắt buộc là mình phải có lọc thùng ờ, phải có đầy đủ các kiểu thì các bạn tạo cho nó đầy đủ thôi Đấy hẹn đợi cho nó đầy đủ thôi nhiệt độ lúc mà nhiệt độ nè nhiệt độ chưa có giảm nè nó nằm ở 30 nè rồi ô mình trồng tùm lum đây mới là cái này, cái này là ngày đầu tiên nha các bạn mấy các bạn xem video của mình cho đúng cho đúng 15 ngày đi 15 ngày nay cũng là đủ một tầng một tầng mình làm mình thay nước mình chăm bsp Đấy, thêm cho tạo cái hệ vi sinh thêm cho cái bể và mình à, à, một tuần rồi á mình à, chưa mình chưa chế được cái cái giá đỡ này cái giá treo này cho nên là à, để đèn ở dưới mình quấn có hai tỷ lệ quấn có 22 phần 22 watt bây giờ mình treo lên đây mình quánh nó tới là hồi nãy là mình quánh là bánh đèn là mình tăng lên là 30 30 W à, 30 W thì ờ, mình phải ờ, thêm thêm quạt Đấy. thêm quạt vô cho Đấy. ngày nào mình cũng bắt bắt quạt hết để cho cái bể lúc nào nó cũng phải uh, tầm là 25 tầm là 25 25 26 27 27 độ đó, cho các bạn tầm 27 độ và nó xuất hiện nào là à, nó xuất hiện tùm lum hết thứ nhất là à, nó xuất hiện thêm là, là đó các bạn thấy không nó có riêu riêu nâu rồi đó và cây thì à, có một số cây nó nó phát triển và một số cây thì nó eo ọt thậm chí là nó chết thì do chắc là do mình do mình làm cái sai cái phương pháp à, đèn tại vì đèn mình mở nó không không đủ sáng nên là cây nó không có quan hợp đó, cho nên cây nó không quan hợp chắc mình phải à, phải phải, phải giải quyết vấn đề này bởi vì phải chi mình treo cái giá đỡ này sớm hơn thì có lẽ là cây nó sẽ nó sẽ ok hơn tại cái bể nhỏ của mình á cái bể nhỏ của mình là mình mở đèn maximum luôn mình mở đèn maximum lên cho nên là cây nó nó phát triển tốt nó hấp thụ nhanh nó bám rễ tốt mọc rễ này kia đầy đủ hết còn này nó không có đầy đủ gì hết cho nên là nó èo ọt quá Nên mình phải trồng thêm Đấy, trồng thêm nào là chân châu ngọc trai thêm cái cây này coi như là thấy rồi mình chỉ là một cái người mới chơi thôi các bạn chứ không phải là một người chuyên nghiệp gì hết cho nên là mình trồng cây mình trồng cây không theo một phương pháp nào hết mình trồng uh, cây theo kiểu rừng Amazon chứ không biết phương pháp nào hết trơn á phương pháp không có phương pháp nào hết á rừng Amazon muốn trồng sau cũng được tùy theo các bạn các bạn muốn trồng sau cũng được à, mình làm để mình ngắm chứ không phải là mình làm cái này để mình đi dự thi hay là mình làm này để mình khoe với bất cứ một ai mình làm này để cho các bạn hiểu rằng tự mình làm mình tự, tự mình làm rồi mình tự mình chế hoặc là mình làm những cái này mình chế cháo rồi này kia chơi đó, mình tìm tỏi mình chế cháo này kia chơi cho nó thỏa sức đam mê thôi chứ không có nói là hay nhắc lại xin nhắc lại là không nói mình hay mình gì hết mình chỉ muốn chia sẻ các bạn cho chơi cho vui coi thôi cho vui thôi nha chứ không có thể nào nói bắt mấy bạn làm theo hoặc là nói tôi là đỉnh không có không có từ đầu tới giờ mình không nói mình là gì hết mình chỉ nói là người mới thôi và mình nói thẳng luôn là mình người mới cho nên là mình mình nói những cái gì mình trải qua cái gì mình trải nghiệm ra cái gì mình mắc phải cái vì đó mình chưa tìm ra được thì mình sẽ tiếp tục làm thêm các bạn thấy không vậy chắc mình thiếu cái loại mà à, lúc trước á cái bể kia đó mình có chăm thêm cái loại mà dành cho cây mới trồng á cái nước cái nước mà dành cho cây mới trồng à, thêm bên đây mình không làm mình không làm cái cái bước đó rồi ờ, cho nên là nó có nhiều cái vấn đề nó xảy ra bây giờ mình sẽ à, tiếp tục mình chăm thêm cái nước dành cho cây mới trồng thử coi sao